không có khác gì hết con người của mình mình thở ra ốc khí ờ, ờ, oxy thì mình có cái da với âm tứ đại phải không còn họ thở bằng cái lỗi không khí của họ thí dụ như có những cái hành tinh mấy vị nói là họ thở bằng à, khí carbonic thì con người không có bị già không dài hơn rồi có những cái hành tinh cái hành tinh à, của mình đó là bề trên chư phật đó, canh đúng cái góc độ của cái mặt trời và dạ, không xa hơn ví dụ mình mình nhích chừng nửa độ thôi là cái trái đất mình trái rồi hoặc là lạnh mình cũng chết thì bề trên nó mới mới để cái trái đất của mình xoay đúng cái chiều như hiện giờ và đồng thời đúng ngay cái góc độ xéo đó còn nếu mà chỉ thẳng như những cái hành tinh của họ là cái da của mình phải khác cái da mình chắc cũng phải à, là giống như da cái xấu rồi đó cho nên cái trái đất này nếu mà mà con người mà không hiểu về tâm linh mà nghiên cứu về khoa học cũng phải quản hồn không có thể nào cái đất này nó lucky mà nằm đúng cái tọa độ của nó năm bốn mùa kiểu này tám mấy độ tới năm chục độ đó là cái sự nhiệm màu rồi thời xưa xưa hàng sáu chục triệu tỷ năm về trước cái trái đất này không có loài người cái người cái những cái giống mà cai quản đầu tiên của quả địa cầu này đó là loài rồng mới gì nói mà có những con rồng khổng lồ phun lửa một cái là nguyên cái trái đất này trái rụi rồng mà trời nó rồng bự lắm cũng giống như mấy ông rồng hộ kiệt á có lúc mà ông quất một cái là nguyên cái be luôn á nhưng mà lúc mà ông thu nhỏ lại á rồi đứng trước mặt kiệt là một vị tướng nghĩa là nó gì biến quá được nhưng mà nguyên thể là lớn khủng khiếp dũng mạnh thì trái đất ngày xưa của mình cái quảng bể lò rồng là có thật nó không phải là trong truyền thuyết nhưng sau đó rồi từ từ cái thời mà gần nhất của mình mà mình biết bây giờ trong phim nữa là thời dinosaur đó cũng là thật những con dinosaur những uh, đó cũng là những con người chúng ta cứ tái sanh đi rồi vô cái thân dinosaur vô cái thân con này con kia thì hôm nay trong đạo phật mình cũng nói mấy hung ác nó cũng đầu thai thành cái xấu ngày mai á rồi sau khi nó mà có đại phước á, nó sẽ đầu thai cái con cuối cùng đó là con chó rồi nó đem ra ngoài bắt thì bị người ta thú vui tại xưa nó sống vui tại thì nó có nữa chứ không phải như đạo công giác mà nói là ờ. con người làm gì đầu thai thành thú không phải để mà trả cái quả trả cái nghiệp tất cả chúng ta ngồi đây có người tại sao cốt rồng có người tại sao cốt ờ, ờ, phượng hoàng có người tại sao ờ, nhóm biêu Gates á là cốt con chim chỉ mấy anh anh chị biết chim chỉ không tại nó không có tạo nghiệp cho nên hôm nay có phước nó làm triệu phú á ừ. thì mỗi chúng ta cũng từng là thức nhưng mà tùy theo người nha thì không phải thì là dạng quá xanh thì đó là nói về cái cái nhân quả cái dây chuyền mục đích cuối cùng mình là xuống trái đất này để học khôn dễ nhớ nói dễ nhớ thì không nói tiếng như mấy thầy nói tiếng như mấy thầy thì ờ, ờ, mình nói mình ờ, sẽ dành cái <laughs> chóp của mấy ổng mình có mình nói dễ nhớ là mình học khôn để mà thăng tiến thần hồn để về trời mục đích chỉ có vậy thôi còn mình xuống đây mình học ngu là chuyện của mình hôm nay mình gặp thiên tâm gặp thiện giới thức đó là cái đại phước của mình là giống như mình à, chấm dứt được cái nghiệp chấm dứt được cái nợ mình đã chọn vô cái nội trú rồi để mình ra trường mình không còn đi lang thang bán vé số hay là đi uh, bán hàng rong ở sài gòn nữa mình đã có trường nhận mình vô mình ăn người đưa mình đi về trời đó là thiên dân thiên tâm tương lai sẽ gặp người hành tinh mà cảm ơn sư phụ anh đang gặp rồi đó nãy là tôi đang nói chuyện cũng là người hành tinh nói cảm ơn sư phụ nhiều